Hello, xin chào tất cả các bạn. Alo, alo. Chào tất cả anh em nhá Chào Trần Văn Chiến, chào Đào Quang Hưng. Tranh thủ chia sẻ cái nào các bạn ơi. Anh em chia sẻ cho thầy đi. Ok, đề này các bạn quyết tâm đến 10 không? đề này tương đối dễ các bạn đề 5 đích này thầy thấy là năm nay tương đối dễ nha năm ngoái thì chưa khó phết đấy có nhiều bạn bảo là còn đợt hai nữa đợt hai là tháng 12 thi đây là đề học kỳ thầy nghĩ là nó dễ hơn đấy, còn cái mấy cái đề thi thử có bạn bảo thầy là đề này thì dễ nhưng mà đề tháng 12 ấy, giữa tháng 12 nó sẽ thi thử thì chắc khó hơn các bạn ờ, đợi thầy một chút thì chia sẻ nhé anh em tranh thủ chia sẻ với thầy một cái Nguyễn Tình bảo đề này nhẹ nhàng quá đề này được 10 không đề này thì toàn hữu cơ mà lại có lý thuyết nữa chắc được 10 đấy đề này nam cẩn thận là được 10 đấy các bạn nam cẩn thận thì cũng được 10 ok nay thầy đẹp trai thế đẹp trai đâu hôm nào chẳng đẹp trai em tưởng 21 giờ 30 mới nay thì nay sớm một chút có làm sao đâu sớm một chút các bạn tranh thủ chia sẻ về nhá bởi vì sau buổi livestream là thầy sẽ bị ẩn đấy đúng không các bạn làm mấy công tác quen thuộc đi hôm nay mình chữa sớm một chút nhá hôm nay thầy định là 21 giờ 30 nhưng mà thầy dậy xong khóa 2k5 tương đối sớm nên thầy chữa luôn tranh thủ xem về nhá bởi vì sau buổi nay thì mình sẽ ẩn cái buổi nay chim này đi các bạn không xem lại được đâu đúng không và trong lúc học đấy thì các bạn uh, nhớ nhớ comment đáp án nhá ví dụ câu 1 chọn đáp án A này, thì comment vào được chưa sao ít bạn thế nhỉ thầy thấy em không Bùi Yến Ninh có nha sao ít bạn vào học thế nhở đi đâu hết rồi mai vừa thi vừa coi đá banh à thầy à chết nhờ ừ ừ nhờ quên mất đấy Ừ, bây giờ thầy mới để ý là mai có bóng đá này chết chết thế thì mai thầy sẽ xem xét ờ, mai hơi khoa nhỉ các bạn nhỉ thì đúng vào giờ mình ờ, để để mai thì tính nhá các bạn nhá mai thì tính thế mai thầy sẽ mở ninh cho các bạn thi sớm từ lúc trưa nhá Đấy mai thì sẽ mở link cho các bạn thi sớm từ lúc trưa sau đó tối đào bóng xong thì chữa nhá ok anh em sao ít bạn thế nhở các bạn giúp thầy nên 400 bạn đi Đấy, các bạn giúp thầy nên 400 bạn bắt đầu đi ít bạn học quá hôm nay chữa một cái đề siêu hot mà lại ít bạn quá nhở 400 bạn mình bắt đầu nhá thấy up file đề ở đâu á cái file đề nhá đấy cái file đề là thấy đăng ở trên page rồi mà các bạn đúng không cái file đề thấy đăng ở trên page rồi mà các bạn uh, comment là nó gửi mà đấy cái file đề các bạn uh, thấy đăng ở trên page ấy các bạn vào page để các bạn nhận nhiều bạn chưa có file đề à? đây này các bạn vào cái bài viết này này các bạn nhận file đề này đúng không đấy các bạn vào cái bài viết này các bạn nhận file đề này bạn comment thì nó mới gửi các bạn cứ comment thì nó gửi cho các bạn file đề mà đấy nhá các bạn thầy vào cái tin nhắn với bạn tiến thắng này này nó có file đề này đấy đây này các bạn tiến thắng này có file đề này đấy, các bạn ấn vào đấy file đề này các bạn này comment thì nó mới gửi được thầy chào em đi chào Lê Thị Xuân nhá chào Lê Thị Xuân Thu chứ quên ok anh em thôi mình bắt đầu chữa nhá đấy hôm nay chữa sớm sớm một chút bạn nào vào sau thì các bạn ấy xem lại sau dồn luôn nhá các bạn nhá ok thầy chữa luôn đây quyết tâm là đề này lấy 10 điểm nha các bạn nhé đề này chắc chắn là phải 10 điểm thầy hôm nay ờ, sẽ không quảng cáo khóa luyện đề nữa đấy bạn nào mà đăng ký khóa luyện đề thì ờ, lúc đầu ờ, khóa luyện đề là thầy đang chữa đề học kỳ thôi Đấy, bạn nào đăng ký mà học xong chương trình lớp 12 và luyện đề luôn thì các bạn ờ, thầy có để một cái link ở comment đấy, đấy các bạn inbox cho thầy còn vào lúc mà thầy chữa đề thì thầy sẽ chữa một mạch xong cái đề này luôn đúng không mục tiêu của mình ờ, chắc là tầm một tiếng thôi cái đề tương đối dễ ok nhá bắt đầu nha các bạn nhá bắt đầu nhá đấy đề này đề sửa nam định nhá đề thi học kỳ 1 sửa nam định câu số 1 này metin được điều chế từ phản ứng nào metin thì em có là CH3 COOCH3 thì chắc chắn nó điều chế từ axit acetic và ancol etinic đúng không à, ancol metinic metanol câu 1 đáp án D ok các bạn nhớ comment đáp án nhá câu số 2 này nhúng quỳ tím ẩm Đấy, và dung dịch nisin nồng độ 0,1 M thì nisin chắc chắn là làm quỳ chuyển sang màu xanh vì có hai nhóm NH2 một nhóm COH câu số 43 phản ứng ờ, sản phẩm của phản ứng thủy phân aniline với HCN an, ana chứ sorry các bạn ana là CH3 này COO là CH2 đây là CH3 này CH NH2 COH thì khi em cộng với HCN nhá nó sẽ thành CH3 đúng không CHNH3CN COOH đấy thì đây các bạn thấy là nó chính là cái gì đáp án A rồi câu số 44 ở điều kiện thường chất nào sau đây dễ tan trong nước dễ tan trong nước thì cellulose không dễ tan aniline không dễ tan chất béo chi không dễ tan chỉ có glucose thôi câu số 5 câu số 5 này số nguyên tử hydro trong phân tử hứa câu số 5 số phân tử trong phân tử hứa ni nó là C2H5 O2N câu số 6 polymer nào sau đây có cấu trúc mạng không gian không gian thì các bạn biết đó là gì cấu trúc mạng không gian thì nó là cao su lưu hóa thôi còn cái nidon 66 này mạch thẳng nha các bạn nhé cái này cũng là mạch thẳng này các bạn này à, polyethylene cũng mạch thẳng chỉ có amino pectin là mạch phân nhánh câu tiếp theo chất nào sau đây là dipeptide dipeptide thì phải tạo nên từ hai alpha amino acid nhá tạo nên từ hai gốc alpha amino acid thế thì ở đây các bạn thấy là cái chỗ này là cái này các bạn thấy nó có hai liên kết CONH rồi nó là chi betic rồi còn cái chất này em thấy nó là vị trí alpha vị trí beta là loại này. chỉ có đáp án D thôi nó đáp án D nó chính là đáp án là anagni đấy câu số 48 trong mật ong chứa nhiều flux và gnu uh, ờ, chất các chất gnu và flux thuộc loại gì thì nó là monosaccharide được chưa câu số 49 etin acetat được sử dụng rộng rãi trong các phản ứng hóa học cũng được sử dụng để tẩy thuốc sơn móng tay công thức của etin acetat C2H5COCH3 bạn A à nhá câu số 50 này phân tử carbon hydrate là nhất thiết phải có nhóm chức gì nhất thiết phải có nhóm chức OH đúng không các bạn thấy gni gni này à các bạn thấy là gì nhỉ gnu này cozer này đấy rồi flux cozer mantozer saccharozer tinh bột cenozer đều có nhóm OH hết câu số 52 polyvinyl clorua tổng hợp từ được trùng hợp từ monomer nào sau đây thì ở đây các bạn thấy là chắc chắn là CH2CHCN rồi nhá em rất chào thầy chào Phạm Đức Mạnh nhá à các bạn ờ, nhớ là những cái bạn vào sau ấy thì thầy nhắc các bạn một chút đó là cái thi thử ấy thì các bạn thấy là mai là có bóng đá có Việt Nam đá bóng thì sợ là thầy thi vào giờ đấy thì các bạn lại không không thi được nên là ấy, các bạn đăng ký thi thử thì 12 giờ bắt đầu 12 giờ nhá thầy bắt đầu mở ninh thi thử nhá 12 giờ thì 12 giờ ngày mai thì thầy bắt đầu mở ninh thi thử đúng không đấy và các bạn cứ thi thử các bạn nộp thôi các bạn cứ đếm 50 phút các bạn tự chấm hết giờ các bạn nộp thầy sẽ mở từ 12 giờ cho đến 20 giờ à cho đến 21 giờ đúng không 12 giờ mở ninh đấy, cho các bạn ờ, đăng ký thi thi luôn đấy, 21 giờ thì thầy đóng ninh sau đó là 21 giờ 30 đá bóng xong là thầy chữa thì trong cái khoảng từ 12 giờ đến 21 giờ ấy, nhá đấy, thì các bạn thi lúc nào cũng được và thầy không đóng ninh nữa thì các bạn tự tính thời gian nha các bạn tự tính ờ, khoảng độ 50 phút các bạn tự nộp bài đấy tại vì uh, mai thì có nhiều bạn xem bóng đá thì không không không thi được 12 giờ trưa mai trong cái khoảng này các bạn thi lúc nào cũng được nhá đấy trong khoảng này thi lúc nào cũng được Câu số 52 Học trên bếp có điểm danh không? Không em nhé Trong nhóm mới phải điểm danh thôi Trong cây xanh tinh bột được tổng hợp từ CO2 và nước khi có mặt chất diệm đục hấp thụ năng lượng ánh sáng mặt trời phản ứng trên gọi là phản ứng gì phản ứng quang hợp thôi nhá CO2 đúng không tổng hợp CO2 và nước có mặt chất diệp lục và hấp thụ ánh sáng mặt trời thì nó thu được tinh bột và thải ra khí oxy đúng không câu 53 số nhóm chức este trong chất béo đúng không chi là ba nhóm chức câu số 54 Saccharose có nhiều trong cây mía củ cải đường công thức phân tử saccharose là 342 C12H22O11 câu số 55 hydro hóa glucose thì em chắc chắn thu được sorbitol C6H14O6 câu số mai làm 35 phút còn lại còn lại 15 phút nuôi câu số 36 này chất nào sau đây là ST thực ra cái chỗ này đánh nhầm em nhá cái này là CH3 này C2H3COCH3 cái này chính là ST này còn cái này các bạn thấy là hợp chất tạp chức cái này là muối amoni cái này là axit đúng không chỉ là bana thôi câu số 55 ST no đơn chức có công thức là gì no đơn chức là CnH2NO2 n nếu hơn bằng hai có hai đáp án là CNH2N 2 nếu bạn nào không học chắc ấy, thì sẽ chọn đáp án nào đáp án D là toán đúng không cái này người ta lừa các bạn no đơn chức thì phải là CNH2NO2 câu số 58 polymer là sau đây là bán tổng hợp bán tổng hợp thì em có là vitco với acetat được chưa từ cellulose acetat chính là từ acetat ấy. câu số 5960 này chất nào sau đây là polymer thì chắc chắn các bạn là xenol rồi polysaccharid câu 61 chất nào sau đây là amin bậc 2 amin bậc 2 nó có dạng là L2NH đấy thì các bạn biết là C6H5 này animin là C6H5 NH2 là amin bậc 1 dimethylamin là CH3 tất cả hai lần NH nó là amin bậc 2 này isoamin là C3H7 NH2 nó vẫn là bậc 1 ethylamin là C2H5 NH2 này câu số 61 61 này thầy thấy là có bạn làm sai này. có cái bạn gửi đề cho thầy là làm sai câu này, này đúng không cái bạn mà hôm nay cái cái, cái đề mà thầy đăng lên nhóm ấy các bạn đấy thì cái bạn gửi đề cho thầy thầy bạn thầy thấy bạn ấy làm sai câu này câu 61 này mà đã toàn rồi hôm nay thầy thấy là cái bạn mà cái bạn ờ, thầy không nhớ rõ quên mất cái tên bạn gửi đề rồi mà thầy thấy khoanh sai đáp án này 61 60 về nhá 61 này 61 này nhiều bạn làm sai này Ui rồi ôi 61 này có nhiều bạn này Bây giờ vẫn có bạn làm sai này 61 Nguyễn Nam làm sai này đúng không Đấy, Nguyễn Nam làm sai này rồi là bạn nào làm sai này huyền trang làm sai này Đấy, bây giờ vẫn có nhiều bạn sai câu số 1 này không phải đùa đâu ờ, kim ờ, gì đây ngân kim quảng quảng kim ngân làm sai này đấy, rất nhiều bạn chọn đáp án là gì câu 61 rất nhiều bạn chọn đáp án là b đấy nhá đúng không Ê, các bạn thấy này chất x ở điều kiện thường là chất nào ít tan trong nước thì em loại luôn đáp án a rồi vì cái này là chất rắn rồi đúng không đun x trong dung dịch NaOH sau đó thêm NaCN bão hòa và thu được chất rắn y chất rắn y này là muối này Đấy, chất x và y là cặp tương ứng thì các bạn thấy là chắc chắn đáp án A sai bởi vì cái chi là chất rắn thì có cái này cái này là chất lỏng này cái này etin acetat là chất lỏng này Đấy, glycerin acetat cái này là CH3 này COO tất cả 3 lần C3H5 này nhá thì nó tạo ra natri acetat là đúng này cái này là ethin acetat là CH3 này coo ch 5 này thì nó tạo ra cái chất X này tạo ra natri acetat thì cũng đúng cái này chiolin tạo ra natri oniat cũng đúng tức là các bạn thấy là cái cái đáp án B B C D nó thỏa mãn cái điều kiện là x và y là tương ứng rồi đúng không cái quan trọng nhất ý, ở trong cái bài toán này ý, đấy đó là cái cái dòng này này thêm NaCl bão hòa vào thu được muối đấy thu được uh, chất lắng y nhá đấy thì cái này các bạn lưu ý này trong ba cái chất này đáp án B này đáp án B là CH3CONa này đấy, B mới B mới lại D là các bạn thấy là B với D chắc chắn là sai rồi bởi vì hai cái này giống nhau thì không thể nào cả hai đáp án cùng đúng được đúng không nên đáp án chính xác đáp án C này các bạn để ý là hai cái muối này C17H33 này CONa này đúng không các bạn lưu ý nhé trong môi trường nước ấy, thì cả hai cái này đều tan đúng không trong môi trường nước là cả hai cái này đều tan nhưng trong môi trường NaCl bão hòa ấy, thì các bạn hiểu ấy cái muối có phân tử khối càng nhỏ ấy, thì cái khả năng tan của nó càng tốt còn cái này phân tử khối lớn thì nó khó tan Đấy, mục đích của cái việc thêm NaCl bão hòa vào bởi vì cái này phân tử khối lớn ấy, thì nó tan ít trong HCN thì nó mới tách ra được nhá cái chất rắn này các bạn hiểu là khi bạn cho NaCl bão hòa vào ấy, thì không tách được CH3CONa đâu chỉ tách được cái C17H33CONa thôi cái này là xà phòng này còn cái này nó là một muối tan các bạn thêm NaCl vào nó vẫn là một muối tan thôi chỉ có cái chất này khi các bạn thêm NaCl và bão hòa vào ấy thì cái chất này độ tan của nó rất là kém khi bạn thêm NaCl bão hòa vào ấy thì nó tách ra nó, đúng không nó chính là chất rắn y câu số 62 phát biểu nào sau đây là đúng các monom các polymer đều tạo nên từ các đơn vị gọi là monomer không phải đâu các bạn cái monomer ấy, các bạn hiểu nhá đấy các bạn hiểu này ví dụ cái phản ứng này các bạn phải phân biệt giữa monomer nhé và mắt xích nhé nó khác nhau đấy. đấy ví dụ các bạn có cái này, này các bạn có cái phản ứng này nhá được chưa đấy thế thì các bạn hiểu này cái cái cái cái CH2 nối đơn CH2 ấy. Đấy. cái này ấy, nó gọi là mắt xích các bạn lưu ý này Đấy. còn cái CH2 nối đôi CH2 người ta gọi là monomer đúng không thì các polymer đều tạo nên từ các đơn vị là các monomer là sai nhá đúng không các đơn vị ở đây là mắt xích các polymer đều tạo nên từ các đơn vị là mắt xích Đấy. mỗi cái này gọi là một mắt xích này. chứ nó không phải là tạo nên từ các monomer các bạn đọc lại cái phần định nghĩa xem nhá Đấy. trong cái phần định nghĩa ấy. cái này nhiều bạn cũng phân vân đấy các bạn nhá nhưng mà cái đáp án B thì nó đúng rồi đúng không người ta gọi là các bạn thấy này đấy polymer những hợp chất có phân tử khối lớn do nhiều đơn vị cơ sở gọi là mắt xích nha các bạn nhá, chứ không phải là monomer đâu câu này là tiếp theo là nylon 66 được tổng hợp từ phản ứng trùng ngưng là đúng này cái này thì chắc ai biết rồi thầy nói rất nhiều lần rồi các polymer tổng hợp đều thuộc loại à, các polymer tổng hợp đều tạo từ phản ứng trùng hợp là sai có thể là trùng ngưng nữa nhá tơ tằm tơ vít cô đều thuộc loại tơ bán tổng hợp là sai tơ tằm là thiên nhiên được chưa 62 là bàn B này 63 63 các bạn có là gì cho các chất sau dãy gồm các chất đều phản ứng với NaOH và HCl các bạn biết là amino acid là vừa phản ứng với HCl vừa phản ứng với NaOH đúng này cái này là este của amino à, muối amoni của axit cũng phản ứng với HCl và NaOH amin thì không phản ứng nhá cái này các bạn thấy là este của amino acid cũng phản ứng cái này NH2 nó cộng HCl cộng NaOH nó cắt ở chỗ này đấy nên các bạn có là x y và t câu 63 đáp án B ok câu 64 Thủy vân hoàn toàn không 0,1 mol petit gdiana trong dung dịch HCN đun nóng thu được m gam muối. Cái này các bạn viết cái phương trình tổng quát của nó là được. Có hai cách tính. Thứ nhất các bạn thấy là gdiana này là dibetit này. Em cộng dibetit thì cộng cần một nước và cộng 2 HCN. Thì nó thu được gni này. Các bạn có thể tính trực tiếp liên kết HCN và ana liên kết HCN đúng không hoặc các bạn có thể bảo toàn khối lượng cái này là 0,1 cái này là 0,1 cái này 0,2 đấy thì m nó bằng này cái chất nguyên khối là 146 cộng 0,1 nhân 18 cộng 0,2 nhân 36,5 được chưa 23,7 gam. Câu số 65 Trung hòa dung dịch chứa 0,1 mol amin x đơn chức bằng dung dịch HCN thu được dung dịch y chứa 8,15 gam muối. Công thức cấu tạo của x. Số công thức cấu tạo của x thì em phải tìm nguyên tử khối của x đã. Cái này đơn chức thì gọi là amin bậc 1 nhá. Đấy, thực ra này các bạn chỉ cần biết là đơn chức thôi bậc mấy nó không quan trọng nhưng mà thầy viết bậc một để cho các bạn dễ nhìn thì đây các bạn thấy là cái chỗ này là 0,1 này lấy khối nước muối trừ đi HCN là ra được khối nước của amin thì em tìm được nguyên tử khối của x này amin này 8,15 này trừ đi 0,1 nhân 36,5 chia cho 0,1 thì bằng 45 đúng không Đấy, 4 năm thì các bạn biết đó là C2H7 N nó có hai công thức các bạn nhé C2H5NH2 hoặc là CH3 tất cả hai lần NH Đấy, còn cái chỗ này thì viết bậc 1 để cho các bạn dễ nhìn thôi đúng không Rồi em phải viết là có cả công thức bậc 2 nữa sáu sáu đáp án C 65 đáp án D 66C ok Thủy phân hoàn toàn chi sterilin trong dung dịch NaOH thu được 9,2 gam glycerol và m gam muối giá trị của m đây là C17H35 này COONA này cộng với lại ba nhớ là chỗ này là cao H nhá đừng có nhầm là NaOH C17H35 COOK này cộng C3H5OH3N đây là 0,1 đây là 0,3 chưa bác tính M này chín sáu với sáu Ok chưa? Câu số 67 Câu số 67 các bạn có là một câu mà đốt ethanol ăn trước thôi Metinacetat và ethyl propionat Thu được số mol CO2 bằng nước thôi Cái này 0,2 này. Cái này cũng 0,2 mol nước này. Thế thì M nó bằng 3,6 0,2 nhân 18 Câu 67 quá dễ luôn đúng không? Câu 67 sao có cái bạn Văn Tuấn này vẫn comment cho bạn B vậy? Ngáo ngáo à? ok chưa các bạn Câu tiếp theo nhá, câu 68 nhá. Đề này bay bổng quá. Ok. Câu số 68. Nền men M kg glucose hiệu suất phản ứng là 75%, thu được 2 lít cồn etinic 46 độ. Biết khối lượng riêng của alkalinitinic nguyên chất là 0,8 gam trên 1 ml của nước là 1 gam ml giá trị của M. Câu số 68. Câu số 68 này các bạn chọn đáp án gì? Câu số 8 này. Đấy, các bạn có là nên men glucose thì em phải viết nhá. C6H12O6 này. Thu được 2CO2 đúng không? Cộng 2C2H5OH. Thì đầu tiên các bạn phải tính được số mol của CH5OH đã. 2 lít cồn 46 độ đúng không? đấy thì các bạn đầu tiên các bạn tính được V của C2H5OH nguyên chất này nha các bạn lấy 2 nhân với 0,46 đấy thì bằng 0,92 lít này đấy mà các bạn có một công thức là M dung dịch thì bằng V nhân D đấy các bạn lấy 0,92 này em nhân với lại 0,8 này đúng không 0,736 gam. Dạ, đến đây các bạn suy ra số mol của CaH5OH. Các bạn lấy cái cái M này em chia cho 46. 0,016 này. Được chưa? Cái M này các bạn chia cho nguyên khối là 46, nó sẽ ra số mol 0,016. Đây là 0, 008 đúng không? Sau đó các bạn thấy này, các bạn phải nhân với hiệu suất 175. Đấy, xong nhân 180 hai được chưa anh em đầu tiên ý, là các bạn phải đổi số mon thì đổi số mon các bạn trải qua ba bước thì đã giải rất là kỹ rồi bước 1 em tính cái giá trị v v thì bằng thể tích nhân với nồng độ hồ liệu đúng không hai nít nhưng mà 46 độ thì em chỉ có 0,92 là nít liệu nguyên chất thôi sau đó em áp dụng công thức m dung dịch bằng v nhân d thì em tính được khối nước từ khối nước các bạn sẽ tính ra được số mol câu tiếp theo nha câu số 69 Tỷ phân hoàn toàn STX có công thức là CH3CO, CH2CO, CH3 trong dung dịch NaOH đun nóng. Sản phẩm hữu cơ thu được. Ý này các bạn thấy là nó cắt ở đây này. Nó cắt ở đây này. Đúng không? Đấy, CH3 này. COO này. CH2 này. COO này. CH3 này. Đấy, thì nó cắt ở đây nó tạo ra CH3 này COONA này cộng cái này có nhóm chức HO nhá Đấy, nó cắt ở chỗ này nó có nhóm chức OH nhá CH2COONA này Đấy, cộng CH3OH được chưa thì ở đây em sẽ thu được hai muối và một ancol sáu chín chọn đáp án D câu số 70 dãy gồm các chất tham gia phản ứng trắng gương em loại đáp án là vininacetat không trắng gương metinacetat cũng không trắng gương này Đấy, saccharose không trắng gương chỉ còn đáp án D thôi câu số 71 trùng hợp V mét ờ, V mét mét khối ethylene hiệu suất 80% thu được 1,4 tấn polyethylene giá trị của V thế thì ở đây các bạn thấy này CH2 nối đôi CH2 này chưa các bạn có là trùng hợp nó ra được CH2 liên kết CH2 CN này Đấy, chỗ này là 1,4 chia 28 là bao nhiêu mol 0,05 này thế thì ở đây các bạn thấy là nó cũng sẽ là 0,05 này. nhưng các bạn phải nhân hiệu suất 100 chia 80 xong em nhân 22,4 chưa 1,4 đây chính là 1.400 đấy đáng nhẽ là cái chỗ tấn này các bạn thấy này cái mét khối này nó đi với lại kg đúng không Đấy, cái mét khối này này nó đi với lại kg còn chỗ này đơn vị là tấn thì em phải bằng 1.000 kg là em phải nhân với 10 mũ 10 mũ 3 nữa thì chỗ này em nhân 10 mũ 3 nữa thì là đó 1,4 nhân 10 mũ trừ 3 nhân 10 mũ 3 thì bằng 1400 của nội câu 71 gì câu 72 này câu 72 cũng tương đối dễ nói chung là đề này được 8 điểm khá là dễ dàng đúng không các bạn đề được 8 điểm khá là dễ dàng Gni là CH2COOH liên kết nhóm chức NH2 này các bạn cho qua HCN này thành NH3CN CH2COOH đấy sau đó các bạn thấy là cộng CH3OH thu được NH3CN này kết CH2 này COOCH3 này thì ở đây đáp án chính xác là đáp án A nhé câu 72 đáp án A ok câu số 73 này đề này em làm 40 phút 9,8 điểm ok bạn Trần Trung Kiên ác nhờ câu chất đáo này thì bạn đồng đẳng hóa thôi nhá cái này thì chắc bạn nào cũng biết làm rồi CH2 này H2 này đây là ABC nhá được chưa phương trình thứ nhất các bạn có là phương trình số mol của oxy này cái chất này C6H8 C6H8O6 thì các bạn biết cách tính hệ số oxy rồi đúng không carbon là 6 này hydro là chia cho 4 này 8 chia 4 này oxy chia 2 này 6 chia 2 này Đấy, carbon cộng hydro chia 4 trừ oxy chia 2 bằng 5 này 5 ma này CH2 là 1,5B này Đấy. Hero là 0,5C này 7,75 này phương trình thứ hai là CO2 là 6A cộng B này bằng 5,5 này phương trình cuối cùng là brom thì nó bằng trừ C bằng trừ 0,05 à 0,2 cái này các bạn thấy là số mol brom thì sẽ bằng trừ số mol H2 nhé không về một hai năm mà không bốn bảy năm hơi nẻ nhỉ à bấm nhầm rồi bấm nhầm chỗ này rồi các bạn ơi chỗ này là mấy nhỉ một âm không phẩy hai đây là không phẩy một bốn phẩy chín này chỗ này là âm 0,2 này cái muối này các bạn nhớ nhé đấy nếu mà đề bài nó bắt tính muối thì bạn lưu ý là muối nó sẽ là HCOO cái này cộng nó H thì HCONA này đấy nó là 0,3 này CH2 là 4,9 này H2 là âm 0,2 này đây các bạn tính ra M 88,6 chưa bạn mai trường em thi rồi thầy ạ à. gay quá mai thi thì hôm nay học luôn các bạn thi xong nhớ gửi đề cho thầy nhá thầy sẽ chữa luôn cho các bạn nhớ gửi đề cho thầy nhá sao c lại âm 0,2 em ở nam định thi xong hết rồi ok khi nào đồng đẳng là có H2 vậy thầy bài toán chất béo lúc nào đồng đẳng chỉ có H2 đúng không cái bài toán chất béo này các bạn xem lại cái những cái buổi mà thầy dạy các bạn ấy, cái này dạy kỹ lắm rồi đặc biệt là những cái bạn ở trong nhóm đai C thầy dành đến khoảng 4 năm buổi để dạy cái này bài toán đồng đẳng hóa chất béo lúc nào chẳng có H2 số mol H2 thì luôn bằng trừ số mol luôn bởi vì các bạn biểu là hai cái chất này nó đại diện cho chất béo no Đấy, bây giờ các bạn muốn biết là chất béo không no thì bạn phải có H2 và MH2 hai cái này là no thì bây giờ nếu mà không no thì bạn phải bớt đi thì mới thành chất béo không no được hai cái đầu hai cái chất đầu tiên đại diện cho chất béo no mà không được cầm đề thầy ơi không được cầm đề thì khóc xin cô nhá câu số 74 74 bây giờ mới gặp một câu lý thuyết đếm này từ đầu đến bây giờ mới gặp một câu lý thuyết đếm các bạn đúng không đấy từ đầu đến bây giờ mới gặp một câu lý thuyết đếm đến câu 74 mới gặp một câu lý thuyết đếm anh em đếm cho thầy xem được mấy phát biểu đúng bảy tư chọn đáp án A tự nhiên cái đề nó lại nói ra mấy cái chữ xv này là cái gì nhỉ 74 ACEF ok glucose được gọi là được gọi là đường nho vì có nhiều trong quả nho chín đúng này chất béo là dieste là sai rồi được chưa phân tử aminopectin có cấu trúc mạch phân nhánh chuẩn luôn ở nhiệt độ thường chiuin là chất lắng là sai chất nóng chiodin là có đôi đôi là chất nóng trong mật ong chứa nhiều fluc đúng rồi tinh bột là một trong những lương thực cơ bản của con người ok nhưng mà ở chỉ có châu Á mình mới ăn nhiều tinh bột thôi các bạn đấy. à không nhờ châu châu Âu nó hay ăn mì các bạn đấy nhưng mà nó vẫn là tinh bột châu Á thì hay ăn gạo các bạn châu châu Âu thì nó hay ăn ờ, cái gì nhỉ đấy, châu châu Âu thì nó hay ăn mấy cái món liên quan đến ờ, làm từ bột mì cơ đúng không nó ăn bánh pizza này nó ăn bánh mì này như kiểu bên châu Âu người ta không ăn gạo đâu các bạn không ăn cơm nhỉ câu này các bạn cho bốn chất nhá A C E f câu số 75 này vẫn cứ đồng đẳng hóa các bạn đấy có nhiều bạn không đồng đẳng hóa nhưng mà thực ra câu này vẫn đồng đẳng hóa làm dễ này đúng không câu này các bạn cứ đồng vẫn cứ đồng đẳng hóa làm rất là dễ đầu tiên thì các bạn phải suy luận cho thầy nhá đấy là bây giờ em phải tìm ra cái số nhóm chức trước khi các bạn đồng đẳng hóa đúng không cái này các bạn thấy này hỗn hợp gồm các amin nhá lưu ý là ở đây không phải một amin đâu mà nó là các amin đấy và amino acid tức là nó có rất là nhiều amin và amino acid chứ nó không phải là có một amin và một amino acid đều no mạch thở Đấy, cứ hai mon x tác dụng vừa đủ với ba mon HCl và một mon NaOH tức là đến đây các bạn phải suy luận luôn này nếu mà amino acid này có một nhóm chức COH thì các bạn thấy là số mon amino acid nó phải là hai mon đấy hai mon nếu mà có một nhóm chức COH nhá đúng không nếu mà có một nhóm chức COOH ấy, thì cái số mol amino acid này nó phải là hai đúng không thì nó mới cộng được hai mol NaOH nhưng nếu cái này là hai mol thì amin nó bằng không rồi là sai trong cái hỗn hợp này có cả amin cả amino acid đúng không nếu mà amino acid là hai mol thì amin nó bằng không là sai nên ở đây bắt buộc ấy, là cái amino acid này phải có hai nhóm COH Đấy, thì cái này nó sẽ cộng được hai NaOH thì cái chất này sẽ có một mol thôi đúng không vậy thì chắc chắn là cái amin nó là một mol nữa đúng không thực ra các bạn biết là cái chỗ này nó sẽ chỉ có một nhóm N2 thôi bởi vì cũng chẳng có amin amino acid nó có hai nhóm N2 và một nhóm COH à hai nhóm COH cả đúng không mình chỉ gặp cái thằng uh, ờ, glutamic ý, là có hai nhóm chất COH một nhóm N2 đúng không chứ chẳng gặp chất nào có hai nhóm N2 có hai nhóm uh, gì nhỉ có hai nhóm CNH2 có hai nhóm COH cả nên chất này sẽ có hai nhóm COH một nhóm N2 còn cái này nó sẽ là amin hai chức Đấy, đúng không thì cái này nó sẽ thỏa mãn điều kiện là nó cộng 3 HCN 3 mol HCN và 2 mol NaOH đúng không đấy hai mol cái này cộng này 2 NaOH chỗ này có một NH2 2 NH2 nữa là 3 NH2 được chưa đấy, đầu tiên là các bạn phải suy suy luận số nhóm chức và số mol của các chất sau đó bây giờ các bạn đốt hai mol x này đấy, trong đó là nitơ chiếm 80% oxy chiếm 20% hỗn hợp sau phản ứng qua bốn đặc thì khối lượng dung dịch tăng lên cái này chính là số mol của nước 144 này chia 18 này 8 này đến đây các bạn ở ờ, gì đấy còn lại amon hỗn hợp CO2 và nitơ giá trị của A nhưng các bạn nhớ là cái lượng nitơ này đấy, nó là có nitơ phản ứng nhá nitơ tạo thành từ các đốt cháy cái hỗn hợp ấy đúng không nitơ tạo thành do cái phản ứng và nitơ ở trong khí nitơ nữa đấy nitơ có sẵn trong không khí này thế thì đến đây các bạn vẫn dùng phương pháp đồng đẳng hóa cho thầy thôi nhá các bạn đồng đẳng hóa này các bạn thấy này đấy số mol của cái chất này thì bây giờ thầy đưa về là CH2 NH2 tất cả hai lần được không em nhá Đấy, cái chất này em có là thầy gọi nó là NH2 này CH này COOH tất cả hai lần Đấy. và nhóm chức CH2 này cái này là một mol này cái này một mol này bây giờ em đang cần tìm CH2 đúng không Đấy, thì em nhớ là đốt cái chất này cần bao nhiêu oxy này và cái mà em mà quan tâm ấy đúng không Đấy. à cái này em viết viết đúng không cái mà em quan tâm đây là nước đấy nước và nước đúng không thế thì nếu một mol cái này thì tạo ra được ba mol nước này đây là ba mol này cái này tạo ra được có 5h thì tạo ra 2,5 nước này mà tổng nước nó là 8 thế thì em lấy 8 này trừ 3 trừ 2,5 này 2,5 này cái này tạo ra một nước thì đây là 2,5 này được chưa đấy xong đó bây giờ em tính cái lượng oxy phản ứng tính được oxy phản ứng này em tính được cái nitơ trong không khí này này đúng không các bạn tính này cái chất này thì CH6 này em lấy 1 cộng 6 chia 4 2, 1 cộng 6 chia 4 này 2,5 oxy này Đấy, chỗ này các bạn thấy là cái này 1 cộng 5 chia 4 trừ đi 4 chia 2 này à chỗ này ba carbon chứ em phải lấy ba này đây là C3H5 đúng không 3 cộng 5 chia 4 trừ đi 4 chia 2 2,25 này cái CH2 là 1,5 này đấy đúng không thì chỗ này các bạn có là 2,5 này 2,25 này ba phẩy bảy năm này đến đây các bạn tính tổng số mol của oxy nhé tổng số mol oxy là 8,5 này từ đây các bạn suy ra số mol của khí nitơ này nitơ này là nitơ không khí nha các bạn nha đấy thì nó bằng mấy 8,5 em nhân 14 tư này bây giờ em phải tính CO2 và nước nữa các bạn đấy bây giờ em tính CO2 và tính nước tính CO2 thì các bạn viết là cái này cộng CO2 này cộng CO2 này cộng CO2 này cái này là một cái này là ba này cái này là một thế thì ở đây là một này Đấy. cái này là ba này cái này là 2,5 này Đấy, số mol của CO2 này thì bằng là 6,5 này đúng không số mol tiếp tục các bạn tính tiếp là số mol của nitơ ở trong phản ứng ấy thì nó bằng là cái chỗ này là tạo thành nitơ này là một khi nitơ cái này tạo thành 0,5 nitơ này đấy, thì đây là một thì đây là một đây là 0,5 nữa thì nitơ là 1,5 đến đây các bạn suy ra là tổng số mol của nitơ và CO2 34 cộng 6,5 cộng 1,5 42 được chưa ok chưa các bạn nhớ là các bạn phải tính hai cái lượng nitơ nhá nitơ không khí và nitơ tạo thành từ phản ứng thực tế là các bạn thấy là CH2 này em cũng không cần phải chạy tại vì cái bài này em không tìm được các chất cụ thể đâu đấy bài này cũng không tìm được các chất cụ thể bởi vì nó cho rất là nhiều các amin đấy và các amino acid nó không nói là bao nhiêu amin không nói là bao nhiêu amino acid đấy, nên các bạn cũng không không tìm được amin cụ thể Được chưa các bạn? có cách nào nữa không cách này hơi khó hiểu thầy thấy cách này cũng dễ hiểu mà từ trước đến nay thầy vẫn giải theo cái cách này thôi từ trước đến nay thầy vẫn giải theo phương pháp đồng đẳng hóa thầy thấy là nếu mà giải theo phương pháp thông thường thì còn khó hiểu hơn rất là nhiều câu số 76 nói chung là các bạn thấy là các bạn cứ đi một con đường thôi nhá mỗi người nó có một cách nhưng mà các bạn sẽ chọn lấy một cách và các bạn cứ đi cái con đường đấy thôi đúng không đấy, ví dụ các bạn thấy là từ Nam Định lên Hà Nội ý, nó có rất là nhiều con đường để đi nhưng mà cái con đường dễ nhất là cái con đường mà lần trước mình đã đi rồi mình thuộc con đường đấy rồi đấy chứ còn bây giờ mình đi một con đường mới mình cứ mò mẫm thì mình cũng rất là lâu để mình mình nhớ được đường thầy giải thích tại sao la CH2 đi ạ thầy giải thích được còn gì nữa các bạn từ cái số mol của nước này này đúng không tổng số mol của nước là 8 đấy, tổng số mol của nước là 8 này đấy, mà nước đốt cháy cái chất này nó ra được 3 mol nước đốt cháy chất này ra được 2,5 mol nước thì lấy 8 trừ đi 3 trừ đi 2,5 nó còn 2,5 thì số mắc cs 2 là 2,5 câu số 76 76 thì câu tìm chất nó rất là dễ nhá chất XY cộng COH dung dịch màu xanh lam thế loại luôn đáp án là amin này đấy loại luôn đáp án adenin đấy amin này các bạn thấy là với lại adenin ấy, đúng không là không thể nào cộng COH dung dịch màu xanh lam được chỉ có đáp án này thôi sắc caloser glucose này alanine cộng với brom kết tổ cháo etinamin là quỳ chuyển sang màu xanh đúng rồi. thầy giải như siêu nhân thầy được như siêu nhân thì đã tốt các bạn câu số 77 câu số 77 này các bạn này câu số 77 nhá thì các bạn thấy này câu này nhiều bạn không làm được đâu xíu câu biện luận chậm chậm thôi nhá cho con nhá ok các bạn mẫn cầu chưa giải mà đã no rồi cái câu này các bạn thấy là nhiều nhiều bạn là toang này câu 17 này đề này sáng nay em thi được có 6,57 buồn quá thế thì bốc cứt rồi cái bạn Doãn Anh Thúy này thi được có 6,57 nam Trọng đề này mà được 6,57 là bốc cất rồi chất hữu cơ x no mạch hở phân tỉ chứa chỉ chứa một nhóm chức đúng không thế chắc chắn chức này là chức este các bạn vì khi mà cộng với NH này thu được muối và ancol thì chắc chắn nó lại chức este rồi nhưng mà ở đây nó chỉ thu được muối của chỉ thu được muối của axit carboxylic tức là thu được một muối thôi và hai ancol các chất IZT đều có số nguyên tử carbon bằng số nhóm chức cái câu này rất quan trọng đấy các bạn thì câu này là câu quan trọng nhất trong cái bài toán này thế thì bây giờ em liệt kê các chất ra đúng không cái ancol ấy các bạn ạ cái ancol mà số nguyên tử carbon bằng muối đúng không thì nó có thể là CH3OH này Đấy, c h 4 oh 2 lần này số nhóm chức bằng số carbon C3H5OH tất cả ba lần đúng không rồi là muối này các bạn này muối thì các bạn thấy là mình không thể có cái muối là COO tất cả ba lần đâu nhá không có cái muối này đâu nhá các bạn nhá Đấy, không có cái axit này đâu Đấy, các bạn lưu ý là không có axit này bởi vì cái này á, là cái nhóm CO carbon ở giữa nó bậc 5 đúng không nó có nối đôi với O với một liên kết nhóm OH nó bậc 5 nên mình không có cái không có cái này không có cái muối này không có muối ba carbon mà ba nhóm chức đâu mình chỉ có muối là H COOH này đấy và gì uh, ờ, COOH liên kết lại COOH đấy chỉ có hai cái muối này là số carbon bằng số nhóm chức thôi muối này là không tồn tại để muối mà này muối carbon tồn tại thì nó phải CH liên kết với ba nhóm chức này cơ thì bây giờ bạn phải tìm ra phân tử khối nhỏ nhất của x đúng không nếu nhá các bạn hiểu ấy nếu mà em ghép hai cái muối này này nếu em ghép hai cái muối này với C3H5 là nó sai nhá vì nó là ST vòng đấy đúng không nếu các bạn mà ghép như này này HCOO này đấy, COO này kết COO này CH2 này CH này kết lại CH2 này nó ST này ST vòng nhá các bạn loại đấy nhá không không không phải ST này đâu ST này các bạn tính nguyên được khối xem nào 174 nhỉ? những cái tay này tay vòng đấy nó không phải 176 cái cái cái HCOH này, này thì không thể gấp với CH3 và CH4 được nhiều bạn bảo là gì nhở lưu ý là cái này nó chỉ chứa một loại nhóm chức nhé đấy cái này nó chỉ chứa một loại nhóm chức thôi đấy, nhiều nhiều bạn bảo là em ghép như này không HCOO này CH2 này CH này đấy em chỉ ghép là đấy em ghép là HOOC này liên kết lại COO này đấy liên kết lại CH này nó vẫn còn dư một nhóm chức CH2OH như này cũng sai nhé em nhé như này là các bạn thấy là cái này nó chứa một loại nhóm chức thôi em ghép như này vẫn sai à đúng rồi ở đây nó có một cái loại este nữa đúng không như cái bạn Nguyễn Đạt ấy bạn ấy ghép là đúng rồi đấy các bạn ạ đấy có một cái chất nó như này này các bạn này Nha, có một cái chất ý, mà nó gì nhở cái gốc CH4 này ghép với thằng này đúng không nhưng mà hai cái thằng này nó không ốp vào nhau nhá đấy các bạn thấy là cái thằng này ghép với thằng này, này nó có một cách ghép hai thằng này ốp vào nhau thì nó lại không được đấy CH2 CH2 mà ốp vào nhau như này này ô ô đây này đấy, viết như này thì dễ hơn này COO này COO này CH2 CH2 như này nó thành vòng đúng không nhưng có một cái cách viết mà nó không có vòng đấy đó là cái gì các bạn thấy này cái thằng CH uh, ờ, COOH này các bạn viết nhá nhóm chức COO này đấy liên kết với lại OOC này đây là cái axit hai chức này đấy, em ghép với một thằng ancol là CH3 này bây giờ em còn một nhóm chức này em ghép với lại CH2 này ghép ancol này viết CH2 này giáp Yapme Ancon hai chức liên kết với lại gì nhỉ uh, ờ, OOC liên kết COOCH3 Đấy. thì có một cái chất như này nó thỏa mãn này đúng không cái này nó sẽ cắt Đấy, cái này nó cắt ý, nó thu được ờ, hai uh, ancol là CH3OH đúng không hai muối là muối axit oxalic và ancol nữa là CH 4 oh 2 lần đây chính là cái chất X của em đúng không 234 thực ra thì các bạn thấy là các bạn chắc chắn phải loại ra bán này rồi bởi vì cái thằng HCO này đấy HCO này các bạn thấy là chẳng có một cái cách ghép nào cả để nó thu được ờ, hai uh, ancol cả đúng không chắc chắn các bạn loại nào án này vì cái HCO này các bạn thấy là nếu mà HCO ghép với CH3 thì nó cũng không thể thu được hai ancol HCO đi với CH4 cũng không thể thu được hai ancol HCO mà đi với c 3 5 cũng không thể thu được hai ancol nên là chắc chắn cái muối đây nó cái cái cái gốc axit đây nó phải là gốc axit này Đấy, mà gốc axit này em không thể nào ghép với lại CH3 với CH3 được đúng không ghép với CH4 với CH này cũng không được vì nó thành ST vòng nên nó chỉ có thể ghép với cs 3 và CH4 thôi Đấy, đúng không còn ghép với lại cái thằng này thì nó đã sai rồi câu số 78 nhé câu 78 này cũng tương đối dễ này thủy phân hoàn toàn m gam sắc calo đúng không trong dung dịch NaOH thu được dung dịch x à trong H24 thu được dung dịch x chia x thành hai phần phần 1 là mất màu đây các bạn xử lý phần 1 này nhớ nhá sắc carozer ấy khi em thủy phân ấy nhớ chưa em cộng với nước thì nó ra được gnu cộng vào lúc đúng không đấy thì các bạn nhớ này cái phần 1 ấy nó chính là glucose đúng không glucose ấy bản chỉ có glucose mới cộng được brom rồi glucose là nhóm chức anhydride cộng brom cộng nước thu được LCOOH cộng 2HBr đấy số mol brom là 0,1 thì số mol cái này đại diện cho gnu em nhé gnu có nhóm chức anhydride mà 0,1 được chưa đấy là gnu ở trong phần 1 là 0,1 đấy còn cái cái phần 2 này cái phần 2 các bạn lưu ý là gnu saccharose ấy nhá thì ra được gnu vừa lúc một một một gốc sắc cơ Roger ra được một gốc nu một gốc vượt lúc cái này ra hai bạc đấy cái này cũng ra hai bạc thì tổng nó sẽ ra bốn bạc được chưa đấy nên số mon của bạc ấy là 86,4 này chia 108 này nó bằng 0,8 này thì cái sắc Caroger ở đây nó bằng 0,2 đúng không đấy GNU ở chỗ này 0,1 thì sắc Caroger thì nó ra được một cốc GNU Đấy, thì nó cũng là 0,1 thế thì tổng xác nó sẽ là 0,3 này tức là cái phần 1 nó sẽ gấp phần 2 gấp 2 lần phần 1 đây là bài toán chia phần hai phần nhưng mà hai phần này không bằng nhau nhá các bạn lưu ý đấy đúng không đến đây thì các bạn suy ra m của xác calor không phẩy một là phần 1 cộng phần 2 là không phẩy hai nhân với lại 342 một trăm linh hai phẩy sáu năm ok chưa chào quang vinh nhá thầy ơi em mới vô ok chào em câu tiếp theo này câu số 79 79 các bạn có là một câu estephenon thôi nhá estephenon thì các bạn thấy là luôn giải hệ Đấy, một hệ là số mol NaOH một hệ nó chính là liên quan đến cái khối lượng này nhưng khối lượng này em phải liên quan đến phương trình bảo toàn khối lượng thôi nhá lưu ý ở đây các bạn thấy này cái này nó tu được cái lắn này chỉ chứa hai muối hai muối đúng không thì thấy chắc chắn các bạn ấy là nó sẽ là H COO CH2 C6H4 à, H5 và H COO C6H4 CH3 thì nó mới thu được hai muối nhá còn nếu trường hợp chỗ này là CH3 nhá đấy COO nhá C6H5 đúng không đây là etephenol nhá thì cái este bên kia nó vẫn phải là CH3COO đúng không thì nó mới thu được hai muối vì gốc C, gốc gốc cái muối axit nó phải giống nhau nhưng mà cái chất này nó còn hai carbon thì nó chẳng có cách viết nào nữa cả nó vẫn phải là C6H5 thôi đúng không chỉ có nếu là muối axit là HCOO ấy, thì nó có hai cách viết cách viết thứ nhất là CH2C6H5 cách viết thứ hai là C6H4CH3 thì một cái này là ete ancol cái này ethanol nó mới thỏa mãn được chưa đấy cái này cộng 2 NaOH này HCOONa này C6H5ONA này cộng nước này cái này cộng à chết chết chết mẹ nhầm rồi cái này HCONA cộng C6H5CH2OH nhá thì viết nhầm cái này Đấy, sửa đi một chút nhá ok thì viết lại cái chỗ này cộng 1 NaOH rồi này STM côn mà đúng không Đấy, cái này mới cộng 2 NaOH này em này H này C6H4 này CH3ONA này cộng nước này được chưa đấy đến đây em gọi cái này là A và B nhé đây là A này đây là 2B này Đấy, cái khối lượng của ba muối chính là ba cái muối này nha các bạn nhé ba muối đấy chính là ba muối này nó có khối lượng là 26,72 này cái chỗ này em có là B này đúng không còn C6H4CH2OH em có số mol là gì là A thì em có cái hệ phương trình nhá cái này để khô để thầy viết tiếp nhá đúng không cái chỗ này em có một cái hệ phương trình là A cộng hai b là n NaOH này nó bằng 0,32 này. được chưa khối lượng của cái này là C8 ấy đây chất này đều là C8H8O2 này đấy thì nguyên tử khối của nó là 136 em bảo toàn khối lượng em có là 136 nhân a cộng B này là ST này cái này thầy chữa rất là nhiều lần rồi cái câu này trong đề năm 2018 đấy các bạn học đai C học rất là kỹ rồi khối lượng của ST này cộng khối lượng NaOH là 0,32 nhân 40 này bằng khối nước muối là 26,72 này. Được chưa? Đấy, 26,72 cộng với lại nước là 18B này. Chỗ này các bạn nhớ là C6H5CH2OH nhé. Đấy, cái chất của đây của em là C6H5CH2OH. Chất này nguyên tử khối là 108. Đến đây thì các bạn tìm ra AB và suy ra cái giá trị của m thì bằng 136 nhân a cộng b được chưa các bạn không mười sáu và không không tám 0,16 và 0,08 này Thầy ơi câu 7 năm xem lại oxy Cái câu đấy thầy giải ra có đáp án rồi còn gì nữa Nếu mà giải không đúng thì làm sao mà ra được đáp án được ba hai sáu bốn này câu này khó nuốt quá câu này etephenon dễ thế vào khó nuốt Chị. không thầy ơi ba tư đó ất ơ ba tư là số mol của nitơ được còn thằng khánh duy này xem lại đi nhá ba tư riêng nitơ nó đã là ba tư rồi hệ số oxy ở phương trình 2 làm sao hệ số ở oxy ở phương trình 2 là 2,25 rồi đúng không còn gì nữa riêng cái nitơ mày mày tính nó đã là 34 rồi thì làm sao mà là đáp án là 34 được thôi cứ co xem lại đi ngồi đấy comment làm gì nữa đúng không thầy thấy có mỗi mày ý kiến thôi làm gì có ai ý kiến đâu 7 năm có gì đó sai sai đâu nên là các bạn thấy là gì cái chỗ này đúng rồi gì nữa có đáp án là 42 còn gì nữa cái chỗ này phương trình này đúng là gì nữa cái chất này là C3H5 đúng không đấy chất này C3H5 mô 4 đúng không đây là 3 này cộng 5 chia 4 trừ đi 4 chia 2 này nó không là 2,25 thì nó là gì cứ ngồi đấy cãi mà thằng này ý kiến xong bảo nó gì nhở xong bảo nó xem lại đi nó cứ comment nó không xem lại câu số 80 câu số 80 các bạn có là gì chất x có công thức là C10H14O4 từ x thực hiện cái sơ đồ được chưa đấy nói lại còn comment là em nhầm đậu xanh C10H14O4 là K bằng mấy các bạn K của chất này bằng 2 nhân 10 cộng 10 à, 2 nhân 10 cộng 2 trừ đi 14 này chia cho 2 này là 4 này đúng không K bằng 4 thì các bạn thấy là nó là hai nhóm COO đấy hai C nối đôi C đấy được chưa nói chung là cái câu này thì tương đối dễ thôi nhá cái này là Ninon 66 mà cái x x1 là x3 thì x1 thì nó sẽ là x1 là muối x1 là muối này x3 là axit này thế thì cái axit ở đây nó là CH2 này tất cả bốn lần coh tất cả hai lần đúng không cái chỗ này là NH2 này hexan methylenediamine này CH2 tất cả 6 lần NH2 này. đấy x x x3 x4 này em đã tìm xong rồi thật ra là cái chỗ này là CH2 này x1 nó là CH2 tất cả 4 lần này COONA tất cả hai lần này nó là muối đấy đúng không thế thì cái công thức của x ý, nó ra được x1 nó là CH2 ấy, tất cả 4 lần COONA này COONA này đây là x1 này được chưa thế thì cái cái này, cái x2 nó là cái gì muốn tìm x2 thì em phải dựa vào công thức C10H14O4 thì đây nó có 10 này nó là CH2 này tất cả bốn lần này CO này CO là 6 carbon rồi đúng không mà chất này các bạn thấy chỉ có 14H thôi mà chỗ này đã 8H rồi thì nó còn 6H 6H thì nó chính là C2H3 thôi đúng không bởi vì cái này nó ra được x2 nó phải giống nhau x2 nó là CIH3 thôi thực ra đây đáng nhẽ nó phải là cộng 2NaOH thu được 2x2 đấy thì chỗ này nó là CH3CHO này đây công thức của x này đây công thức của gì x2 này biện luận thi trắc nghiệm chỉ là đúng chương 1 đúng không thầy thường thế em ạ thực ra cái câu này nó liên quan đến chương 4 nữa đây chứ đúng không cái câu nghiên 66 phải liên quan đến chương 4 chứ thường thì là chương 1 chương 4 câu này em có x2 tham gia phản ứng trắng gương chuẩn luôn này câu này thầy thấy là cái bạn gửi đề cho thầy cũng làm sai câu này Đấy. x3 là acid carboxylic no đơn chức x3 của em đây là axit oxalic này à axit adipic đúng không x3 là axit adipic là đúng này à nó là no nhưng mà không phải đơn chức là hai chức x4 là quỳ chuyển sang màu hồng là sai nhá quỳ chuyển sang màu xanh đúng không tiếp theo là x2 x3 x4 đều có mạch carbon phân nhánh là sai nhá mạch thẳng đúng không các bạn mạch thẳng được chưa đấy là thầy đã chữa phun cho các bạn đề sở nam định rồi nếu mà mai ngày kia mà các bạn thi mà có một đề nào nữa thì các bạn cứ gửi cho thầy để thầy chữa nhé 80 câu kiểm tra bao nhiêu phút vậy thầy kiểm tra 45 phút hay sao ấy? hay 50 phút ấy. 50 phút em nhé giống như đề thi thôi 50 phút thầy chữa mất một tiếng các bạn đấy 50 phút nhưng mà thầy chữa mất một tiếng tất nhiên là thầy phải giải thích cho các bạn đấy, còn bình thường các bạn giải thì chắc nhanh hơn hôm nay thầy livestream 2 k đấy các bạn một k là thầy dạy nhớ thích buổi livestream mỗi thầy một cái nha quên không nhắc đấy hôm nay thì không quảng cáo khoa học gì chữa một phát từ đầu đến cuối luôn nhớ làm lịch học nhớ làm 12 giờ trưa mai là thầy bắt đầu mở ninh thi thử nha các bạn nhá Đấy, 12 giờ trưa mai thầy bắt đầu mở ninh thi thử các bạn cứ vào các bạn thi cho các bạn ờ, thầy không đóng ninh nữa đấy các bạn cứ bấm 50 phút các bạn tự nộp bài nhá thầy không đóng ninh thi thử nữa đấy bởi vì là mai là thầy sợ là nếu mà 19 giờ thầy mở ấy thì lúc đấy là có đá bóng ấy đấy 19 giờ 30 này có đá bóng thì nhiều bạn không không thi đâu đấy, đúng không à 20 giờ thầy mở chứ là lúc đấy đang đá bóng thì rất chắc chắn là sẽ rất là ít bạn thi nên thầy sẽ mở từ lúc trưa hay quá thầy thầy chữa bài hay quá hay gì ok nha các bạn nhá đấy nhớ tối mai tham gia thi thử nha các bạn nhá tối mai các bạn nhớ à từ trưa mai đấy từ trưa mai đến chiều mai các bạn rảnh lúc nào các bạn tham gia thi thử lúc đó được chưa đấy, trưa mai thầy sẽ bắt đầu mở link thi thử các bạn uh, từ lúc trưa cho đến lúc tối các bạn rảnh lúc nào các bạn vào thi lúc đó Đấy, tối thì có nhiều bạn bất xem bóng đá nên là mình sẽ mở ninh từ lúc trưa luôn chữa bay quá thầy ơi ok thưa đề thi học kỳ dễ mà các bạn đề học kỳ dễ nên chữa nó bay tí thôi nhá tôi nghỉ các bạn nhá ngày nào cũng hát thôi đúng không từ giờ đến tết không hát nữa nhá lúc nào học nay chim xong các bạn cũng bảo hát mệt hát một hai lần còn thấy hay chứ ngày nào cũng hát thì các bạn thấy là có sơn tùng thì cũng, chẳng thấy hay các bạn nghe các bạn thấy nghe một hai lần thì còn thấy hay ngày nào cũng hát thì còn cứt gì là hay nữa trong khi đó thầy đã hát đã như cứt rồi lại còn hát suốt ngày nữa thì còn ai ngửi được các bạn ok tôi nghỉ các bạn nhá chào tất cả các bạn